Hello, xin chào quý vị và bạn. À, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là những chiến lược để chúng ta có thể đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán. Và những chiến lược đó chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là ở ờ, trong cái tam giác đầu tư thì cái yếu tố nào yếu tố quyết định cái khả năng thành công của mỗi chúng ta. Có bao nhiêu anh chị ở đây trong cái trình đầu tư chứng khoán thì chúng ta không biết là chúng ta đang sử dụng chiến lược nào. Có một số anh chị em thì có thể sử dụng chiến lược là đầu tư giá trị và cũng có thể một số anh chị em thì sử dụng giá trị đầu tư chiến lược đầu tư giá trị lại vừa sử dụng chiến lược đầu tư kỹ thuật có một số thì gần như chả có chiến lược nào cả nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta không có một cái chiến lược đầu tư thì dẫn đến là chúng ta thua lỗ rất là nặng trên thị trường và trong cái tam giác về uh, biểu đồ sơ đồ này thì các bạn biết rằng là trong đầu tư cái phần tư duy là này các bạn biết tư duy đầu tư nó chiếm 80% thành công của mỗi chúng ta 80% thành công của mỗi chúng ta còn kiến thức và công cụ nó chỉ chiếm 20% mà thôi ạ à. Ok chúng ta thấy rằng là tư duy nó chiếm 80% kiến thức và công cụ nó chỉ chiếm 20% là thôi ạ à. à, tại sao cái tư duy nó lại quan trọng như vậy giống như các bạn biết rằng là phần lớn chúng ta đầu tư chứng khoán thì cũng biết rằng là trên trường á phần nhiều là chúng ta sử dụng đó là chiến lược đầu tư giá trị với câu hỏi đặt ra là nếu các bạn đầu tư giá trị thì điều quan trọng nhất là khi nào các bạn biết rằng là cái đầu tư của bạn gặp rủi ro và bạn cần phải thoát ra hoặc là đứng ngoài cổ phiếu đó nếu bạn đã mua cổ phiếu ạ bạn có một cái chiến lược nào đó không hay là khi mà cổ phiếu tiếp tục lao dốc tiếp tục uh, cắm đầu xuống dưới thì bạn lại tiếp tục mua vào thì các bạn biết rằng là trong đầu tư ấy, thì bản thân là ngài Warren Buffett ông cũng thua rất là nhiều với chiến lược đầu tư giá trị này tuy nhiên thì trong những cái sách báo hoặc là trong những chiến lược mà chúng ta được chia sẻ trên thị trường ấy, thì gần như không ai chia sẻ với chúng ta nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta bị tư duy sai là cứ mua cổ phiếu nghĩ là giá nó rẻ và tiếp tục nắm giữ tiếp tục nắm giữ khi mà cổ phiếu của chúng ta lỗ đến bao nhiêu 40 phần trăm thì điều gì sẽ diễn ra khi mà cổ phiếu chúng ta lỗ 4% thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta phải mất là hơn 67% ạ tức là chúng ta hòa vốn chúng ta phải mất khoảng 67% à, phần trăm tức là cần phải tăng cái tỷ lệ chúng ta lên 67% chúng ta hòa vốn và nếu chúng ta lỗ 50% thì sao lỗ 50% thì sao thì chúng ta cần phải lãi 100% chúng ta mới hòa vốn nên yếu tố tư duy là yếu tố sẽ quyết định cái khả năng thành công của chúng ta chẳng hạn nếu bạn tư duy là đầu tư giá trị và kiến thức của bạn có đúng đúng không bạn có công cụ đúng có kiến thức đúng nhưng tư duy sai thì bạn có thể dẫn đến sai hoàn toàn trong cái gì đầu tư nếu bạn có tư duy đúng thì sao là sử như là chiến lược đầu tư về tư duy đúng là chiến lược đầu tư về gì ạ về đầu tư tăng trưởng kết hợp với đầu tư kỹ thuật bởi vì đầu tư tăng trưởng nó giúp cho bạn lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất lựa chọn những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất lựa chọn những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng kinh doanh lợi nhuận ở mức cao nhất và đây là một phần cực kỳ quan trọng để bạn biết rằng cổ phiếu của bạn đang là những cổ phiếu dẫn đầu đang là cổ phiếu mà được thị trường quan tâm à, tuy nhiên thì có nhiều cổ phiếu thì nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí về tăng trưởng những cổ phiếu không nên được nên một, một cái công cụ nữa là nó là công cụ về kỹ thuật để các bạn đo lường xem là cái cổ phiếu của bạn nó đang ở thực sự là nó đang ở giá thấp hay là thực sự giá cao các bạn nhá nó đang ở thực sự giá thấp hay là thực sự giá cao nên chính vì vậy thì khi mà bạn có cái công cụ phân kỹ thuật đó, nó sẽ giúp bạn đo lường được cái cổ phiếu bạn có nên tham gia vào hay là các bạn bán đi còn công cụ về uh, ờ, phân tích cơ bản tăng trưởng nó sẽ giúp cho các bạn biết là cái cổ phiếu của bạn có tiềm năng không có bệ phóng hay không hay là những điều mà chúng ta là chất xúc tác có thể tạo ra cái sự tăng trưởng của mỗi chúng ta hay không thì các bạn biết rằng là trong chiến lược đầu tư chúng ta có một vài chiến lược như sau đó là đầu chiến lược đầu tư giá trị Vậy tiến chiến lược đầu tư giá trị á, thì phần lớn sẽ dùng cho các uh, quản lý quỹ bởi vì họ sẽ mua với số lượng rất là lớn và họ chỉ cần uh, nghiên cứu làm sao để một năm họ có lợi nhuận 2 đến 30 phần trăm thông thường thì khoảng 20 phần trăm đó là một cái điều rất là tuyệt vời rồi ạ còn trong trường hợp thì nếu chúng ta có khoảng 200 triệu hoặc là 100 triệu và thậm chí là 500 triệu thì để đạt được 20 đến 25 phần trăm với chiến lược đầu tư giá trị có lẽ là nó cũng không phải là quá khó nên cái việc mà chúng ta có thể sử dụng một chiến lược khác đó là chiến lược đầu tư tăng trưởng tuy nhiên chiến lược đầu tư tăng trưởng nó không phải là phù hợp với tất cả các nhà đầu tư bởi vì chiến lược đầu tư tăng trưởng thì nó thường thì nó đi tăng rất là nhanh và nó có tỷ lệ rủi ro rất là cao nên chính vì vậy thì bạn cần phải có một cái ờ, phân tích ở kỹ thuật đó là rất là là cơ bản rất là hiểu rõ về phân tích kỹ thuật thì bạn mới có thể sử dụng chiến lược đầu tư gì ạ à, tăng trưởng kết hợp với Ờ, chiến lược phân tích kỹ thuật và một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mà phổ biến nhất trong chiến lược đầu tư tăng trưởng đó là VNA vậy nhé một trong chiến lược quan trọng nhất là VNA thì trong phân tích kỹ thuật đó, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có gì ạ sóng Elliott chúng ta có Ichimoku chúng ta có nến có MACD có ấy đi có rất nhiều công cụ khác nhưng để đảm bảo cái phân tích kỹ thuật này, này dựa vào chiến lược đầu tư tăng trưởng thì VNA là một tư duy đúng để giúp chúng ta cải thiện được quá trình đầu tư của mình nên khi mà chúng ta thấy là ờ, việc mà bạn lựa chọn cái chiến lược phân tích nó phải phù hợp với tính cách con người của bạn chứ không phải bạn cứ ra ngoài kia thấy ai nói là à, hãy mua đầu tư giá trị đi hay là mua đầu tư tăng trưởng đi mà nó không phù hợp với tính cách của bạn thì bạn sẽ có thể là bạn sẽ gặp những cái rủi ro hay chúng ta gọi là những thất bại mà chúng ta không thể biết được thế thì ở đây chúng ta biết rằng là nếu mà các bạn tư duy sai tư duy sai các bạn có kiến thức đúng có công cụ tuyệt vời thì bạn cũng vẫn có thể bị sai à, giả sử như là bạn sử dụng sóng Elliot chẳng hạn đấy thì trong cái sóng Elliot thì cái việc mà uh, để tìm kiếm cái điểm mua tôi đã bảo đến cái điểm mua có độ chính xác cao thì thường nó sẽ gì ạ à, nó mang tính rất rủi ro rất lớn nhưng khi mà các bạn sử dụng sóng Elliot trong cái việc mà dự đoán về xu hướng thì đó là rất tuyệt vời đúng không? dự đoán về xu hướng rất tuyệt vời nên tìm điểm mua tìm điểm mua nó khác hẳn dự đoán về xu hướng nên mỗi một công cụ nó sẽ giúp chúng ta định hướng một cái góc nhìn về một cái cổ phiếu khi nó ở những cái đoạn khác nhau và bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải biết là chúng ta đang ở đâu trên thị trường bởi vì trong đầu tư các bạn biết là bạn là một cái người khi mà mới tham gia thị trường và bạn muốn trở thành con người uh, thành công khi mà các bạn uh, cần phải trải qua những bước như sau khi bạn mới tham gia thị trường thì đầu tiên sẽ bạn có gì ạ à? cần phải có gì ạ à? có kiến thức ạ à? Ờ, cái kiến thức này nó là kiến thức đúng tức là cái tư duy đúng đó. khi mà bạn có tư duy đúng có kiến thức đúng thì ban đầu bạn cần phải có những công cụ hỗ trợ và bạn biết rằng hai phần này đúng không hai phần này nó chỉ chiếm khoảng 20 phần trăm cho một cái hành trình uh, đi tiếp theo của bạn thôi nó chỉ chiếm 20 phần trăm các bạn nhớ nhá nó chỉ chiếm 20 phần trăm trên cái hành trình mà bạn uh, đầu tư ạ khi bạn thấy rằng là việc mà bạn đầu tư việc mà bạn đầu tư bạn thấy rằng chúng ta cảm giác như là kiến thức và công cụ là quan trọng nhất nhưng thực tế nó lại không phải đâu ạ bởi vì khi bạn có kiến thức có công cụ nhưng cái quan trọng nhất là bạn có niềm tin hay không ạ bạn có niềm tin hay không khi bạn có niềm tin vào cái phương pháp bạn có niềm tin là cái phương pháp này có thể giúp bạn có thể thành công và bạn niềm tin vào những người mà có thể là hỗ trợ bạn hay những người mà chúng ta có thể à, đào tạo bạn để bạn có thể uh, trở thành những nhà đầu tư xuất sắc tuy nhiên thì cái niềm tin lớn nhất đó là gì ạ chính bạn bạn phải có niềm tin vào chính bạn khi mà bạn có niềm tin chính chính bạn thì ở ờ, cái bước tiếp theo các bạn sẽ đến cái bước đó là cái sự sợ hãi nơi cái sự sợ hãi cái bước này là cái bước mà nó ngăn cản bạn đến với thành công khi dù là bạn có kiến thức dù là bạn có gì ạ có công cụ dù các bạn niềm tin cái niềm tin này nó không đủ lớn thì thường khi nó để bước qua một cái bước cái hành động trở thành con người lớn thì bạn sẽ uh, không thể bước qua được cái bước hành động này bởi cái nỗi sợ hãi này này sợ hãi là gì ạ trong sợ hãi thì nó có gì ạ à? sợ hãi không đủ bạn nghĩ bạn không đủ kiến thức ạ à? bạn không đủ thức sợ hãi về bạn mất tiền sợ hãi là uh, không ai có thể chia sẻ cho các bạn uh, những kiến thức đúng uh, sợ hãi là cổ phiếu này có thể bị điều chỉnh uh, sợ hãi là thị trường chung xấu và rất nhiều sợ hãi nó ám ảnh ở đây ám ảnh các bạn bởi vì cái niềm tin là bạn nó chưa đủ thì để các bạn có thể qua cái bước sợ hãi này thì để đến hành động chuyển thành con người lớn nó sẽ là rất nguy hiểm nên khi mà các bạn đến từ con người nhỏ đến cái con người lớn thì các bạn cần phải qua những cái hành trình khi mà qua những cái hành trình như này các bạn thấy là những cái hành trình như này à, đây là những cái hành trình mà các bạn cần phải qua thì nó có một cái câu chuyện ở đây đó là thường khi mà chúng ta có kiến thức và chúng ta có cấp độ thì ở đây nó chỉ ở cấp độ biết và hiểu thôi ạ khi mà cấp độ biết và hiểu thì nó không có tiền bạn không thể có tiền khi mà các bạn ở cấp độ biết và hiểu có rất nhiều anh chị em sau khi mà học rất nhiều chương trình học rất nhiều phương pháp nhưng khi mà chúng ta không tin hoặc là chúng ta chỉ uh, có một cái niềm tin tạm thời vào cái hệ thống của chúng ta thì dẫn đến cái nỗi sợ hãi khi mà có nỗi sợ hãi thì chúng ta không hành động và không hành động thì nó không có kết quả hành động thì nó có kết quả và dù là kết quả đúng hay sai thì đều đều nó cho chúng ta những cái trải nghiệm để chúng ta có thể học được bài học đó thế thì bạn biết rằng là nếu chúng ta có cái gì ạ kiến thức gì ạ kiến thức tư duy công cụ này nó bị sai khi cái kiến thức và công cụ này sai thì cái nỗi sợ hãi này mỗi một lần thì à, mỗi một lần chúng ta đầu tư khi mà đầu tư mà ở đây nó bị thua lỗ thì nỗi sợ hãi nó càng tăng lên và cái ta tăng lên cái niềm tin mà chúng ta nó càng xấu đi ạ niềm tin của các càng xấu đi thì nó sẽ chúng ta sẽ không hành động và đây là cái bước mà chúng ta sẽ thấy là nó rất nguy hiểm trong cái quá trình đầu tư của mỗi anh em tức là bình thường là khi mà chúng ta mua bán không có kiến thức ạ à, chúng ta không mua bán không có kiến thức thì những cái kiến thức này chúng ta mua bán không kiến thức thì thực sự là khi mà chúng ta đưa điểm đưa vào tiềm thức thì cái việc mà khi mọi cái cái thông tin mà chúng ta đưa vào vào ý thức thì cái ý thức này ý thức này khi mà chúng ta đầu tư nó sẽ gì ạ à, có thể trong trường hợp những cái lần chúng ta bị thua lỗ thì nó sẽ là tạo ra gì ạ à, tạo ra sự sợ hãi lo lắng và cảm xúc nó rất lớn mà cái này nó đưa đi vào tiềm thức ạ à. cái ý thức này nó chiếm 5 phần trăm cái quyết định để thành công của mỗi chúng ta và cái tiềm thức này nó chiếm 95 phần trăm quyết định thành công hay thất bại của mỗi chúng ta vậy ý thức khi mà chúng ta đưa vào chúng ta không ảnh hưởng quá nhiều nhưng cái cái kiến thức này nó bị sai cái cảm xúc này nó lớn cái cảm xúc này lớn nên nó đưa thẳng vào tiềm thức và nếu cái cái kiến thức này nó bị sai thì nó dẫn đến một cái tình trạng đó là cái cái này cái cái uh, những cái chúng ta là uh, những cái kiến thức hay là chúng ta thấy rằng là những cái dấu ấn mà nó tạo ra trong cái tiềm thức chúng ta nó sẽ tạo những cái ấy lo lắng sợ hãi bất an và đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn đến là phần lớn các nhà đầu tư lâu năm phần lớn các nhà đầu tư mà tham gia thị trường uh, bị thua lỗ bởi vì cái ý cái tiềm thức này nó luôn luôn tạo ra cái ký ức trong cái con người chúng ta khi mà những cái uh, cái cơ hội thị trường chúng ta thấy là chúng ta đầu tư thì thị trường nó có những cái kịch uh, ờ, những dự, dự kiện giống như cái mà chúng ta đã mua vào giai đoạn trước này thì cái ý thức này bắt đầu nó khởi lên và là nó tạo ra cảm xúc uh, cảm xúc uh, thực sự là là là uh, tiêu cực trong cái đường đầu tư chúng ta còn ngược lại là nếu chúng ta đưa vào những cái kiến thức chúng ta có tư duy đúng chúng ta có cái công cụ đúng và chúng ta có niềm tin đúng thì những cái công cụ đúng cái tư duy đúng có niềm tin đúng là nó cũng đưa vào tiềm thức của chúng ta khi mà những cái điều này nó đúng cho chúng ta kết quả chúng ta có niềm tin và cái niềm tin này nó là tạo ra 95% để chúng ta đưa ra quyết định đúng và với những người mà người ta đưa vào những cái kiến thức đúng cái công cụ đúng và có niềm tin đúng thì cái nỗi sợ hãi nó sẽ bị biến mất và đây chính là cái cái cơ chế vận hành của một nhà đầu tư thành công vậy một nhà đầu tư thành công là chúng ta cần phải đầu tiên chúng ta phải có tư duy đúng tư duy đúng thì chúng ta biết được chúng ta nhận thức được cái phương pháp hệ thống nó phù hợp với tính cách của chúng ta hay không sau khi chúng ta có tư duy đúng đúng không có công cụ đúng thì chúng ta sẽ là có niềm tin vào cái phương pháp niềm tin vào hệ thống đầu tư của chúng ta thì khi mà chúng có niềm tin thì bắt đầu cái nỗi sợ hãi nó sẽ bị giảm xuống và cái khả năng hành động của chúng ta sẽ tăng lên và trong hành động thì nó có lúc đúng lúc sai nhưng quan trọng là khi mà chúng ta hành động á thì nếu trong trường hợp mà đúng thì thực sự là những cái cái dấu ấn này về tiềm thức á, nó sẽ được khởi lên và nó tạo ra cảm xúc và những cái cảm xúc này nó di nó nó lưu trong cái gì ạ à, tiềm thức chúng ta và mỗi khi mà có những cái à, cơ chế vận hành tương tự như vậy thì cái tiềm thức này nó báo chúng ta biết và chúng ta sẽ quyết định để chúng ta đầu tư thành công còn ngược lại là khi mà những cái dấu ấn tiềm thức nó đưa vào vì chúng ta tin vào cái hệ thống phương pháp của chúng ta nên với việc mà chúng ta xử lý vào uh, những cái kịch bản đó là quản trị rủi ro quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư khi mà chúng ta quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư thì chúng ta biết rằng cái tiềm thức của chúng ta này nó sẽ có những cái cách để kích hoạt lên và chúng ta có niềm tin để chúng ta có thể xử lý một cách đơn giản bởi vì chúng ta đã có một cái tư duy đúng vậy tư duy đúng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình đầu tư nên khi mà các bạn thấy là trong đầu tư nó có rất nhiều phương pháp với dũng thì dũng chọn phương pháp đó là phương pháp đầu tư tăng trưởng kết hợp với à, phân tích kỹ thuật dựa vào beta để tìm kiếm cái hệ thống phương pháp phù hợp với chính mình à, ngoài ra thì Dũng cũng có phân tích kỹ thuật VSA để sử dụng trong chiến lược đầu tư lướt sóng và những cái, cái chiến lược khác thì với Dũng thì nó không phù hợp nên Dũng có thể là Dũng sẽ không sử dụng còn nếu các bạn nào thấy chiến lược đầu tư cơ bản chiến lược đầu tư uh, uh, kỹ thuật sóng hay lớp tất cả những chiến lược khác nó phù hợp thì bạn có thể sử dụng đây là uh, niềm tin của mỗi chúng ta trước khi mà chúng ta có thể đầu tư trên thị trường chứng khoán à, một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ về cái tư duy đầu tư thành công của mỗi chúng ta thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ này thì các bạn nhớ cho Dũng là trong đầu tư đó, cái tư duy này nó quyết định 80 phần trăm thành công của mỗi chúng ta cái tư duy này là tư duy đúng đó. bạn phải lựa chọn một cái phương pháp hệ thống phù hợp với tính cách con người của bạn bạn có thời gian hay không bạn vốn của bạn bao nhiêu uh, ờ, NAV của bạn là bao nhiêu để bạn có thể thi tiền cho nó phù hợp chứ không thể là bạn ờ, với một số vốn khoảng độ một vài nghìn tỷ thì bạn không thể là sử dụng những chiến lược như là lướt sóng được chẳng thế thì đấy là một cái tư duy và thứ hai là khi mà bạn có tư duy đúng thì có công thức thức đúng đúng không ạ có kiến thức đúng có công cụ đúng thì bạn sẽ thành công còn trong trường hợp tư duy sai thì cái công thức và công cụ này nó đều là dẫn đến sự sai lầm và thất bại của chúng ta bởi vì kiến thức của bạn có đúng công cụ của bạn có chuẩn thì nó cũng đều là tạo ra sự thất bại nên với việc mà tư duy sai cái tư duy này nó sẽ đưa hẳn vào tiềm thức của chúng ta và những cái tiềm thức đấy nó tạo ra dấu ấn và với những người chúng ta chúng ta càng đầu tư dài hạn chúng ta càng đầu tư lâu thì những cái cái tư duy sai này nó sẽ gì à, nó tiếp tục tạo ra những cái à, cái dấu ấn sai trong tiềm thức và chúng ta rất khó để có thể thành công và phần lớn chúng ta những người thất bại trong đầu tư chứng khoán thì thường họ sẽ thất bại hết năm này qua năm khác bởi vì họ đã bị gieo những cái dấu ấn tư duy sai này và thực sự để thay đổi à, với những người như vậy đặc biệt là những người đã đầu tư lâu năm thì rất là khó bởi vì những cái dấu ấn đấy ngày càng uh, ngày càng ngày càng nó găm sâu vào tiềm thức và khi mà tiềm găm sâu vào tiềm thức thì để thay đổi nó gần như là rất khó nên với các bạn mà mới tham gia đầu tư thì chúng ta cần phải lựa chọn tư duy đúng thay vì chúng ta gì ạ thay vì chúng ta lại lên diễn đàn nghe ngóng và khi mà chúng ta không biết là cái những cái hệ thống phương pháp nó không phù hợp hoặc là nó không có kết quả mà chúng ta lại bị cuốn vào dẫn đến tư duy sai và khi mà tư duy sai thì dẫn đến thất bại